Chào mọi người đến với kênh Góc của Lộc Hôm nay mình có hẹn với một vài người bạn ở huyện Ba Tri Và xuống đây ăn uống sau những ngày tụi mình đi làm việc rất là vất vả Mình đang ở thị trấn Ba Tri và đợi các bạn cùng xuống um, nhà bạn Điền nha mọi người Đây là một tiệm cá lóc nướng mình bắt gặp trên đường xuống nhà bạn Điền Thì ờ, cá lóc ở đây có giá từ 120 tới 150 một con nha mọi người Bao nhiêu tiền cô? 150 150 Ba Tri là một huyện nằm ở cuối tỉnh Bến Tre trên Cù Lao Bảo, giáp với huyện Bình Đại, huyện Dòng Trơn và huyện Thạnh Phú. Ba Tri có cái chiều dài giáp biển là khoảng 10 km, cho nên à, bà con ở đây ngoài thu nhập từ nông nghiệp còn có à, thu nhập thêm từ việc nuôi tôm. Bây giờ tụi mình sẽ ghé chợ Ba Tri để mua một ít đồ ăn xuống à, nhà bạn Điền. Thật ra là bạn Điền cũng đã chuẩn bị rất là nhiều đồ ăn rồi nhưng mà tụi mình muốn mua thêm thôi. cục nào được đấy cục nào cũng ngon hết không cục này nạt đi nạt cái gì vậy ăn Thế mình cảm nhận thì đời sống của bà con ở huyện Ba Tri rất là sung túc, đầy đủ Ngoài cái việc ờ, làm trồng trọt, chăn nuôi thì cái nuôi tôm là cái nguồn thu nhập chính của bà con ở đây các bạn trên đường xuống nhà ban điền thì mình gặp rất là nhiều những cái phun tôm những cái vuông tôm của những bà con sẽ tự đào sau đó mình thả tôm ngoài ra họ còn nuôi thêm các loài khác như là cua hoặc ốc thì cũng cải thiện cái nguồn thu nhập của mình Tụi mình đã tới nhà của bạn Điền ở xã Tân Xuân, huyện Ba Tri rồi Ở xung quanh nhà bạn ấy thì rất là nhiều những cái vuông tôm à, Xung quanh thì có những cái vuông tôm của những bà con khác nuôi theo công nghệ cao cách một con sông sau nhà bạn Điền là huyện Bình Đại thì huyện Bình Đại là một huyện cũng có cái đặc thù à, nông nghiệp cũng khá là giống huyện Ba Tri thì bà con ở đây ngoài cái việc nuôi tôm thì còn có thu nhập từ cái nguồn thu nhập khác là đánh bắt hải sản nữa mọi người là sao chị chị bỏ nước đá hả chị ừ nó còn sống á nha à. còn tỉnh lại nó cắn à. à cái này chị chỉ mới gây mê nó thôi nguy hiểm gì ừ. đó nó còn nhúc nhích á ừ. ốc chạy hết nước bển bắt cua hết lên rồi bắt đầu bắt uh, cá nhá cá gì bắt hết lên rồi thả thả cua ra lại Đau. thả mà để cá nhát ăn hết cua lột một cái nhát rồi thịt này để bao lâu xong chị lâu dạ chỗ đại đâu cần ăn đại cô ơi đâu phải mình à, đâu phải chiên hưởng con đường sống ai muốn ăn gì ăn đi về đi cá ơi ăn thăm con Vậy chị về bên đâu chị? Dạ. Ủa bác nhà này ăn chay là nấu nấu cháo ăn không à ơi? Bác nhà ăn chay nấu cháo ăn không à? Không, Đó cái gấp nó kìa điện. Hai cái cây bự đó. Đây nè, cậu ừ. nó ở nhà mà nó không biết Khổ quá trời luôn cậu Tư ơi. Tư nè. Đang mày đi ra đi tao làm cho. Ơi hả? năm mười hai tháng nó đâu có đi vô nhà nấu ăn ông con ơi ông làm kiểu ngày thì ông ngồi kiếm cái quạt là ông quạt bắt ở ừ, bắt ngay chỗ cái quạt máy á bưng này lên luôn hả chị chưa ừ ờ, đốt có không có ăn Vậy lên rồi bật ba cái bụi xe của nó nó quậy hồi quậy hồi rụng lông hết ừ. thôi thôi lôi ra thôi lôi em bóng sao thôi lôi thôi lôi ừ. hai chân trước nè Đấy. Phải vậy. đi nữa đi nữa nướng này bao lâu không nó xèo xèo há hỏng rồi không hả thôi há hỏng rồi nè thôi nó hả ra nè như nãy giờ mình để ngược bên đó nè cái nào có đất cái nào có đầu rồi như ăn đi mọi người ăn đi Cô quá chim nghiệp Rồi quay gần cả cho con này nha Chàng quá Chưa ăn chưa ăn Thôi con gì đâu Không được đâu nghĩ đi anh Ok không? Ừ. Dạ yeah ngọt gì cũng tới luôn có nước nhiều không <laughs> lắm đâu thấy vừa ăn mà được mà. mang mấy khó lắm